mình lên kiếm cây cơ à đây là cái bộ phận thu âm mình dùng để ờ, mình thu những cái âm thanh không qua dây nhợ gì hết mình thu bằng cái máy này 63 49 triệu 51 bên đây mình có cây này cái này là rẻ nhất bên mình 29 triệu 500 ờ, đây là cây bóc rơ giờ mình sẽ để cái máy găm ở đây là mình sẽ đánh thử cho các bạn nghe để các bạn so sánh hai cái âm thanh của cây à, RB302 với cây Boxler 29 triệu này